ra tiếp theo cho phép mình ngồi nếu mà đứng thì mọi người nhìn thấy mình khóc lắm đây là bài à, nghe nhạc anh mỗi khi buồn theo mình không phải giới thiệu nhiều mình nói là trên mạng rồi nên là mình nói mình nói rất dài như này rồi bốn phút đồng hồ để lên để xem mình sướt mướt và ngu ngốc ở trên này hôm nay mình khôn hơn tí ngồi thấp thấp rồi à, không ai để để thì anh làm đi ông đâu? đi ông đâu? Cho tôi sẽ mặt không? Từ từ đi ra ngoài gọi cho bố Sân BD BD BD Kỳ quá Sơn ạ Một ngày em sẽ nhớ giây Ủa dạ. Một ngày em sẽ nhớ giây phút này Khi nắng chiều trên vùng cây Ta có nhau trong vòng tay Mà đâu ai biết sẽ có một ngày Tình rất sâu cơn ba rưỡi bốn giờ là nó, nó bắt đầu cho tàu nó thông báo tình ta đã sai từ đầu em hết tương tư up. không bao giờ tìm ra một ai giống ai được đâu anh vẫn yêu em vậy thôi tha thiết như ban đầu thì đành viết ra gửi cho em bằng tiếng ca hay trời đang một ngày rất hay phải ừ. yêu đã khiến em đau quá nhiều để ngồi đây chỉ mong em nhớ tuổi trẻ là giấc mơ buồn xin làm một thoáng mơ buồn để ghé thăm em khi buồn nhưng mà tuần đéo đâu thứ sáu mà nghe nhạc anh mỗi khi buồn